Sau đây mời em cùng với thầy và tôi là vn đến với các ví dụ minh họa liên quan đến phản đốt cháy ancol nào. Ví dụ đầu tiên, đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức A thì thu được sản phẩm cháy là CO2 và nước. Sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 45 g kết tủa và khối lượng của dung dịch giảm 14,4 g. Ở đây bài hỏi chúng ta là số lượng phân cấu tạo của anh A là gì? Đây là các phương án hỏi các em. Ok ạ. Cái ví dụ này thay vì người ta hỏi các bạn công thức mà người ta sẽ hỏi đi hỏi về gì ạ? đồng phân. À bài này tức là cái mức độ nó sẽ nâng lên một chút xíu rồi, đúng không nào? Ok. Sản phẩm cháy của anh Ancon luôn thu được là CO2 nước đồng ý. Bây giờ sẽ là những cái dữ kiện để xử lý sản phẩm cháy này. Cho sản cháy qua dung dịch nước vui trong dư. À, nước vui trong lá là cái gì ạ? À, nó là dung dịch CaOH hai lần. Nhớ nhé, là dung dịch nước vui trong. À, thầy đang có đây là dung dịch nước vôi trong đó chính là dung dịch CaOH hai lần nhé các em. Không chưa? Đó chưa? Đây chính là nước vôi trong. Đó. À, trong dung dịch nước vôi trong này có cái gì? Trong dung dịch nó có Ca2 cộng và OH trừ nhé các em. Đồng ý chưa? Bởi vì nó là chất điện ly, nó sẽ phân ly ra Ca2 cộng và OH trừ mà. Đúng không ạ? Dẫn sầm cháy vào đây gồm gì ạ? À nó gồm CO2 và H2O. Đúng nào? Nó gồm CO2 và nước. Nước thì dung dịch nào nó cũng hấp thụ rồi. Đúng không ạ? Nước đóng vai trò là dung môi của dung dịch mà đúng không ạ? Vậy chắc chắn là gì? H2O nó sẽ bị giữ lại. Bởi vì nó đóng vai trò là dung môi. Thế còn CO2 có bị giữ lại hay là không? CO2 có. Bởi vì sao? CO2 ở đây nó là oxit axit đúng không ạ? Nó là oxit axit. Nó sẽ tác dụng với gì? Nó sẽ tác dụng với OH trừ ở trong dung dịch. Được chưa? Nó sẽ phản ứng với OH trừ ở trong dung dịch. OH trừ làm sao ạ? Dung dịch nước vô trong dùng dư các bạn nhớ đây thông tin này nhé. Đây. Nước vô trong dùng dư tức là OH trừ chắc chắn sẽ dư rồi. Đấy. OH trừ dư Thì khi đó CO2 này nó sẽ chỉ phản ứng với OH trừ theo một cái phản ứng thôi Đó là gì ạ? Phản ứng sinh ra Nó chính là gì chỉ là gì thôi ạ? CO2 cộng với OH trừ dư Nó chỉ sinh ra duy nhất cái muối CO2 Muối cái anh CO2 trừ thôi, ion này thôi Cộng với nước Đó Khi chúng ta biết CO2 trừ sinh ra Nó sẽ kết hợp ngay với cái anh CO2 cộng dư ở trong dung dịch này Phản ứng trao đổi CA2 cộng cộng với lại CO32 trừ để sinh ra kết tủa là CaCO3. Khi mà O trừ dư thì toàn bộ CO2 nó hết